hai xin chào quý khách để tiện cho quý vị ờ, đỡ mất công đi mua đàn mà ngồi ở nhà vẫn test được đàn nên Hoàng Pino ờ, quyết tâm ờ, review hết cái shop đàn hôm nay thì ở đây có một cây đàn rất là nổi bật Hiếu ơi bạn có thể cho khách test cây đàn này được không Sevinova Casio cây đàn Casio AB 260 này á nó là đời mới trong khi uh, bạn Hiếu đang cắm đầu cặm cụi nghiên cứu cái chức năng chỉnh nhạc demo cho khách thì uh, ờ, Tion uh, ờ, giới thiệu đến các bạn những cái công nghệ mới của nó nha về cái phần âm thanh của nó nó cho cái mức độ âm thanh vô cùng phong phú và sự cộng hưởng với những cái à, dòng đàn piano truyền thống để tạo ra một cái nguồn âm thanh à, nổi trội nhất hiện nay gọi là công nghệ morphin e đa chiều nó sẽ phản ảnh âm thanh rất là rõ nét và khi mình nghe nó rất là hay du dương của một buổi biểu diễn hòa nhạc nha sao bạn nghiên cứu demo xong chưa mời bạn hoàng piano ra thử đi à, à bấm vô đâu nữa Có gì nữa chỉnh gì rồi chỉnh cái bàn nhạc demo ông hoàng piano ra chỉnh đàn luôn đó. một cây đàn thôi mà cần tới quá nhiều người hỗ trợ công nghệ cao mà cậu thử chỉnh bài khác đi mà được không cười bó tay luôn rồi thôi mọi người muốn tìm hiểu cây đàn này thì đến shop mua đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho nha